Đầu tiên tôi đánh bùa đỏ, sau khi đánh xong bùa đỏ tôi đánh tới bùa xanh Nhưng trong lúc tôi đánh bùa xanh thì team tôi đang giao tranh Teonat đang bị AD và Cred team tôi chí Sau đó Thành Châu hút vào thì Cred đã ăn được thành Teonat Thành Châu đã chạy xuống đây và gặp phải tôi cùng với Kishi Nó hút qua tường nhưng mà chúng tôi vẫn dí theo Dí theo một lúc thì tôi có chiêu một sau đó có ulti và ăn được cái con Toro sau đó tôi lên mít thì gặp thằng rừng, đánh cho nó bán sống bán chết thì nó lại lướt vào thành mít của tôi, thế là nó lên bạn ngắm gà quả thân luôn. Rồi tôi chạy thật nhanh vào trong rừng, để tôi ăn luôn con rồng, đi rừng mà không biết ăn rồng thì bỏ đi, đúng là phế vật. Hiện tại thằng Cret đã lao vào trong trụ, tôi cũng lao vào và bắt thằng AD đầu tiên, sau đó tôi chạy ra nhưng bị thằng Toro hút làm choán, sau đó tôi mất máu gần hết nhưng tôi vẫn về được. Rồi tôi lại tiếp tục xuống ăn bùa đỏ. Ăn bùa đỏ xong tôi lên top hỗ trợ cho thằng Murat thành Murat thì đang đánh nhau với thành Ngộ Khỉ cùng với thành Phoenix Nhưng mà tôi xuống chậm trễ mất rồi khiến cho hai thằng đó nó đánh tôi gần chết luôn mà Tôi thấy mình khá là yếu trong bộ farm đồ nên tôi đã quyết định lên cây kiếm chí mạng. Sau đó tôi xuống dưới mít, đứng canh me thì gặp thằng mít đang chuẩn bị đi về. Tôi đang có ulti nhưng mà nó chạy nhanh quá, tôi dí theo không kịp. Cứ ngỡ là chạy được về rồi nhưng thề Elteonet ở đâu xuất hiện bắn tôi, thêm thằng Toro hút nữa, thế là tôi lên bạn ngắm gà quả thân. Lần này tôi đi lên ở phía sụp B và nhảy giết được một người. Sau khi giết được một người, tôi bắt đầu giết luôn thành rừng của nó. Là hai người nhưng lại để thành Toro chạy mất rồi. Lần này ở phía tạo thần chúng tôi đang tranh nhau con cái con rồng này. Lần này thì con này chưa nhiều máu nên tôi tranh rất nhanh. Trong lúc chạy lên thì tôi gặp thành Toro, sau đó tôi chạy về, tôi biết có thành mít ở đây nên tôi sẽ nhảy thành mít và tôi quyết định phải ăn thành mít nhưng mà nó chạy nhanh quá lại hai lần mất con mít rồi tôi thấy thằng Theonat đi xuống và nó cố tình bắn tôi lần này Toro đã vào khá sâu tôi quyết định đi xuống nhưng mà vì thấy tim đan bị yếu thế nên tôi phải farm rừng trước để lấy ba cái nổ lần này tôi gặp ngộ không tôi nhảy hai lần còn một lần nữa là chết nó rồi nhưng mà nó tàn hình chạy nhanh quá làm tôi không thể ăn được nó tôi định xuống ăn bù đỏ nhưng thằng Murat đã ăn mất rồi thế nên tôi quyết định ra đánh lính luôn Trong lúc đang đánh con này ở top thì thằng Ngộ không bất ngờ xuất hiện, hồi nãy tôi bỏ sót nó, bây giờ nó lại lao đầu vào tôi. Thế là tôi có màn của nó, sau đó tôi tiện thể lên lấy luôn cái trụ. Cái trụ này chỉ còn lại nửa thanh máu, nên tôi có thể ăn được nó luôn. Nhưng mà phải đợi thêm một đợt lính nữa. Và tôi đã có cái trụ đầu tiên. Lần này, xây ra không thấy ai. Tôi đi lên và vô tình gặp thành rừng của nó, đang ở phía xây ra, nhưng mà vì nó choán ghê quá, nên tôi quyết định là chưa ăn vội. Lần này tôi phải farm một chút xíu đã. Lần này tôi quyết định nấp ở trong bụi để chờ đợi vì tôi nghĩ rằng nó chưa thấy. Bây giờ tôi sẽ nhảy nó nhưng nhưng mà nó đi nhanh quá, thành rát làm nó chạy mất rồi. Trong khi tôi đang nấp bụi ngộ không xuống và đập tôi một gậy, thật bất ngờ. Tôi quyết định ăn luôn con cát tơ. Nhưng mà thành rừng nó xuất hiện, làm cho tôi chần chừ, tôi giả bộ đánh Carter để sau đó nhảy ulti qua anh nó và nó đã bị tôi đánh lừa vì tôi có tận hai lần hai lần ulti và sau đó tôi ăn được nó ăn thêm cả thành mít nữa nãy tôi để nó chạy bây giờ tôi ăn được nó rồi lần này ad nó cũng chết với tôi luôn nhưng không nó đã tốc biến quá nhanh làm tôi không thể nào dí theo nó kịp mà tôi còn quá ít máu nên tôi tôi về lần này anh hết tạ thành thì tôi đến anh rồng nói chung là đi rừng mà phải biết anh mấy con này không biết anh là phế vật Bùi xanh bị ngộ không ăn rồi, thằng ngộ không chắc chắn nó đang ở đâu đây. Tôi thấy nó rồi, tôi đang định dí nó đây. Nhưng không ngờ, nó lại đi ngược đường về và gặp thành Mít. Cũng thật là hay ho. Lần này ở đường Mít, chúng tôi gặp những pha giao tranh, cứ ngỡ như tôi đang bị dí. Nhưng không, tôi xém ăn được thành Mít rồi. Và tôi đã ăn được thành Mít, sau đó quay lại nhìn thành Toro. Nhưng mà tôi ngán ngẩm thành Toro này lắm. Tôi quyết định xuống ăn bùa xanh để lấy lại máu Tôi thấy thằng Ngộ Không ở trong rừng, tôi quyết định pin lên để... À không, Murat quyết định pin lên để cho chúng tôi qua đó nhưng mà nó ăn mất cái bùa đậu của tôi rồi. Truy tìm ở trong bụi không có thằng Ngộ Không, tôi biết rằng nó đã về tới đâu rồi. Thì ra nó ở ngay đường kia và đang đánh nhau với thằng Murat. Lần này tôi phun đồ nên tôi bán đi cây chí mạng. Thằng Ngộ Không đang chạy rất nhanh. Lần này ở phía mít, team nó lại tiếp tục Blue Subu ở đây. Còn tôi thì đã có đủ tận nội tại ba nội tại có thể dùng ulti hai lần nên tôi quyết định đợi thằng Ngộ không ra và ulti nó nhưng mà nó bằng cách thần kỳ tốc biến quá nhanh. Lần này thì tôi lại nhảy lộn vào con quái thay vì là AD nhưng mà cũng có đủ tầm đâu mà nhảy AD. Team tôi đang ép team nó rất là ghê vậy nên chúng tôi quyết định ăn luôn con Carter. Khi ăn con Carter thì trên bản đồ xuất hiện thằng Phoenix nhưng mà bị ăn cá của chúng tôi đùa về. Sau đó xuất hiện cả ăn mít. Tôi thấy nguy cơ quá nên tôi quyết định bỏ vì thằng ngộ không nó cũng ở đâu đây Tôi quyết định quay về đây và farm. Team đang giao tranh hết là sức là át liệt. Mà thằng Mít và tôi cùng với anh Murat thì ở đây bảo vệ được anh cá rồi chứ. Pha combat này thì tôi quyết định đi lên luôn. Vì thằng kia đã chết rồi chỉ còn thằng Toro thôi. Mà thằng Toro thì cũng dễ bị giết mà. Giờ chỉ còn thằng Mít và thằng rừng thôi. Thằng Mít thì bị tôi dí. Nó sợ quá nó chạy về luôn. Tôi quyết định ở lại đây ăn mấy cái con này. Thì tôi lên được cái giáp hồi sinh và tôi chơi khô máu luôn với thằng onat nhưng mà thằng onat thì không đủ để bắn mất máu của tôi nên tôi vẫn còn cái giáp um, thiên hồn ở đây. Sau đó tôi bắt đầu đánh trụ, đánh trụ xong tôi quyết định pin mọi người về để ăn con gì? Để ăn con Carter. Team của tôi chỉ có ở đây là ba người nên thần mít nó bắt đầu xuất hiện và thần Cret của tôi chơi khá hay nhảy qua đó. Tôi vẫn ăn được con Carter Thế là tôi quyết định khô máu với tụi nó, triệu hồi Carter đừng giữa nè, sau đó chạy ra ăn mấy con lính luôn để hồi máu. Sau đó đi men ở phía rừng và bắt lén nó. Và tôi thấy thành rừng của nó, thành rừng của nó thì có chiêu hai chạy được, tôi quên mất tiêu. Nó còn quanh công ty tôi gần chết. Và thành AD của tôi thì khá là đần, đã bị nói giết rồi. Thành Murat của tôi thì cũng khá là ok. Đến pha giao tranh này thì chúng tôi đã bị mất cutter rồi và team nó cũng đã có bắt đầu hiện trạng là ép lại team tôi. Nhưng mà team tôi có thành cờ red châu quá, vậy nên tôi vẫn khá là tự tin. Tôi chỉ cần ăn đủ nộ để có ba cái ulti là chơi khô máu với nó thôi. Lần này tôi quyết định pin để mọi người cùng nhau bắt thành ngộ không. Tôi thấy thằng Gret nó bắt đầu ulti thành rừng rồi, nhưng mà quyết định của chúng tôi vẫn là đi tìm thành Ngộ Không. Và thế là tôi quyết định qua đây, thằng Gret của tôi bên này, thành Ngộ Không ở đây, tôi ăn được thành Ngộ Không rồi. Nhưng mà sau đó thằng Gret bắt đầu hết ulti rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn ăn được thành Toro. Vậy tức là chúng tôi thắng rồi, chỉ còn thành AD. Nhưng mà máy của tôi đã bị hết dung lượng và nó đơ luôn. Thế là trận đó chúng tôi thua. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy tôi gì phải tranh giành đấu đá với bọn Thiêu năng chi tuê Bọn chúng vốn đã được vào sổ đỏ để bảo tồn từ ngày liên quân ra đời Hơi, đen